Ok, hello anh em, chào mừng anh em đang đến với channel của mình à, Hôm nay tiếp tục chiến tiếp con game uh, à, Apelague Tale Innocency Tiếng Anh không biết đọc đọc luôn, kiểu Việt hóa vậy ờ, Chúng ta hôm trước là chơi đến uh, chương chơi xong chương 6 đến chương 7 rồi thì phải à, đã cứu được à, thằng em Hugo của mình à, ra khỏi à, nơi đóng quân của quân đội Anh vì à, bị quân đội Anh à, bắt về để bán cho à, tòa thánh thẩm. Ok, tiếp tục chương 7 chặng đường phía trước. Tòa thánh thẩm đã chuộc Amicia và Hugo từ tay quân đồn chú Anh nhưng mà đội này lại trốn thoát được. Chưa kịp đọc rồi. Giờ sẽ follow theo uh, Millie. What the hell are you doing with the Inquisition after you? What's so special about the little guy? It's complicated. And what about your brother? Will he be alright? He'll catch up with us. He really saved our lives. Anh em có bị lọc lặp tiếng không nhở? Đâu để mình uh, chuyển có tai nghe sợ có thể bị lặp tiếng. It was incredible. Hey, don't... Ờ, tình hình là bị lặp tiếng ấy, tại vì uh, game này có thoại mà. Game này có thoại mà mình đang chơi bằng loa. Để mình chuyển qua tai nghe đã. Thoại thì uh, cái phần mềm lọc ồn nó sẽ không tự lọc được. <clears throat> Không biết là tiếng nghe to rõ ràng không nhỉ? Ok, ổn rồi. <coughs> no. Hey, I'm in. Yeah, we're going to use it to cross. Whoa. đẹp thế. Is he always like that? He hasn't seen much of the world. This isn't the best moment to start. one to the middle way. Hey, slow down. Slow down, slow down. It's closed. I'll do it. Được rồi, để chị Milly bẻ khóa cho. Milly thất khóa. Oh, a big wheel. It's for crushing the wheat. Ui à. The current's too... Amicia, We'll find a way. Đây rồi. Đây, chúng ta phải dùng cái này đi qua. The current's slowing down, but not enough. There must be ah, something else. Okay. ok đấy <coughs> bây giờ thả này ra nó trộn rồi khóa được hai bên chưa để đến lúc con này thả ra ok đấy rồi con này con bên kia rồi con bên kia chặn nước lại Thằng kia giữ đâu ông ta? Ơi, chết chết chết chết. Melly, I need your help. Ở đây. Bây giờ bảo thằng này thả tay. Ờ, con này thả tay. Stop. Uh -huh. Hugo, I need your help. À. Thằng Hugo chỉ được phép ấy bên kia đây à? À đây, con này quy vào. Làm sao để mình thả? Ấn E à? À đây, chuột lên. Ok. Đến lượt mình. Ở đấy. See? Simple. We beat the mill. If the Inquisition make it this far, That'll hold them up for a while. Oh, có bàn chế tạo đây này. Ngon ngon ngon ngon. Có phải có kit luôn. Túi đựng đồ. Túi nhỏ. Đã. Nâng một cái này đã. This should make things a little easier. Đấy, cái gì nhẹ nói, nói khẽ nó mới được Tôi không nâng thêm mấy tiểu Liệu Nâng một cái lên một LV đi Well spotted. Thanks. One shot tốt. Okay. Come on, Lily. We're going to try and get up. Yep. What about me? <coughs> we'll be back soon, I promise. Very well. Ah. Mm. Okay. Not much here. Oh, hai đứa lên à? Đừng cho thằng em lên. Rồi, lấy được cái móng A đung cho thang em roi lay đuoc cai mong a ngua horseshoe. Wow, we're rich. We may not be rich, but a little luck would be appreciated. Không có gì hả? luck was found on the horse's chỉ móng ngựa then thôi. farriers would rule the world. Nào, đi thôi Được rồi, đi thôi We'll go through here Come on You trying to impress me or what? No Alright, come on It's pretty here And it smells like earth Ta thấy không đi hội tụ với, uh, với, với, với mấy thằng kia à? I doubt this castle is going to look like much. Why? This used to be a village, but it was reduced to rubble in just one night, years ago. Some say there's a curse around these parts. Nicia? She's joking, Hugo. Of course I am. Since when do I say anything true? Nicia. Hugo, what are you doing? Come here. Oh. <coughs> Hugo? Hugo, look at me. Is it starting again? Your head. It's like... Khóa chó này going inside. my legs, em. My legs are shaking. Đừng không nổi nữa. Don't say he's been bitten. It's not the bite. It's something in his blood since he was little. I'll have to carry him. Rồi, Climb nổi, on my back if you can. Nổi gân lên Come rồi. On. Sorry. Don't worry. If it's in his blood. What about you? I'm fine. Lucas is trying to slow the effects down. That's also why we're going to the chateau. Chateau. Chateau là I'm scared. Of what, Hugo? What's in my head? Don't worry. We're all scared of what's in our heads. Here we are. You'll be able to rest. At last. Help me lift this. I'm coming. Hugo, can you climb down, please? Oh! có một căn hầm ah, Is this your house? It's a hideout, lad. Yeah, no, it's meant for hiding out, not <clears throat> banquets with lords and ladies. Don't touch that. It's my brother's. That's worth a lot, that is. How long have you been living like this? Like ruffians and beggars, you mean? Family tradition. Our dad was a piece of rubbish. Tried to beat us one time too many, so we skedaddled. But you, you're almost royalty. Royalty? Uh, monsieur... What does huh mean? I'm cold. Can't you see? Look at us. We've lost everything. What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your mate's Lucas. He said you're rich. <coughs> Just forget it, alright? Take Arthur's straw mattress and when he finally gets here, we'll have a proper discussion. Cô rất giàu cái gì nữa Nhà hẹo hết mẹ rồi chết mẹ So, see anything? Rồi. No, nothing there. Hey, men! This way! I need some help! Holy fuck. Em, nó tìm đến tận nhà con này luôn à. Outside. <clears throat> yes, but where? Just trust me. And your brother? He should have been here by now. Sorry, nữa. Don't give up on him just yet. Shit, stay down. He has a helmet. Holy shit. Devorantis. What? Devorantis. Salt pizza and alcohol. It burns your face and melts steel. No one can keep their helmet on with that. Get some ready. All oh, phải chỉ tạo gì đây? chất ăn mòn À, chế độ axit rồi Vào đây Chết mẹ Phải lấy đá chứ Serves him right Ok, chế tiếp đi. Có vẻ hợp lý. Sởi cồn. Ngon hóa được công thức chế thuốc chế axit rồi. Hợp lý vãi nòi. Ơ, con kia đâu rồi? Đây. Shit. Look. There's one with the helmet. You know what to do. Yes. Yeah. Any idea where the whetstones are? In one of the boxes. But it's an unholy messenger. Hụt thằng này trước này. Thằng này không có mũ. ở đây bây giờ phải phải phải phải, phải dụ nó về đây á đủ Chateau d'Ambroche. Ok, đi theo đây. Seems fine from here. Come Chạy nhanh nào cậu bé. <coughs> nào, let's go đến chưa? Oh, no. kia mình phải đi vào thành Giờ đi ra khỏi thành Hugo, you uh, keep a lookout and stay quiet. All right. Understood. They're still looking for me. Họ vẫn tìm em. Tìm em trong bóng đêm. Ừ, tìm em. Tìm em trong bóng đêm. Con kia đâu rồi? ấy à đứng ngay trước mặt mình thằng này xa quá nhở bèm chết từng thằng một lỗ kìa Thằng kia quay mặt đi Nào Yeah Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Lộ Ừ, bên này có một thằng nữa à? Nguy hiểm phết này à luôn Thằng bên này không đội mũ à Ôi cái này nhiều đồ thế Hết mẹ đá rồi đây có, Ờ, đằng sau có lính này Đội mũ không vậy? Đéo băm được rồi đéo cần biết gì nhiều đi thẳng lên rồi tính Yeah. I've never seen an explosion like it. My ears are still ringing. We got the one did it though. A young thief who was helping the Daruns. He's being held at the Bastion for interrogation. He should think himself lucky. If he... oh, oh, oh. Where did that come from? Something hit me. Watch yourself. Ah, we'll find them. Cứ ăn lìn rồi. Sao lại có thể như thế được nhở? Ây à, đéo được. Phải phải phải phải giết được cái thằng ở xa trước. Giết được thằng này. I heard the kid made a right mess of the English. I've never seen an explosion like it. My ears are still ringing. We got the one what did it though. Hoặc là phải ném cái này đánh lật hướng trước này. He should think himself lucky. If he didn't have information about the boy, he'd be little chunks of meat by now. Oh shit. Shit, shit, shit. <sighs> Melly, I'm... kia không có đầu đúng không? Did you hear that? I'm going to see. Check à, the blind spots like we did in training. <clears throat> Kéo được. Cả hai thằng nó đều nhìn luôn ạ. À. Từ không đi được đằng này. Đường Kha đi. Đường bên kia rồi. Nothing to report. Of course. Con mẹ nó Cày thế nhỏ À nhưng mà vẫn phải ném thằng này Để thằng này quay mặt đi chỗ khác chứ đúng không you might think the captain of the guard is scary, but the old man, <laughs> believe me, when he's disappointed... <laughs> Where was that from? Somebody is shooting at us. Stop the coward. Ôi dồi. Biết hướng luôn. Nào Quay về đi Một thằng bay mũ rồi Scoundrels are gone Back to your stations everyone Nào cút cút cút cút cút ra Con mẹ nó cay thế nhờ That's right, other kids made a right mess of the English. Like Here they are now. We got the one what did it though. The young thief was helping with the roof. He held at the bastion for interrogation. He should think himself. What was that racket? I'll check it out. Okay. kìa Sợ nhìn thấy So, still nothing? Con mẹ à, nó sợ nhìn thấy nhở? Mẹ mày chết với bố mày, chó này. chết cụ mà đi cái đầu của mày ra hai con cửa hóa này ui tí thì chết tí thì vào nhịp từ đợi nó quay mặt đi mình sang bụi bên kia đây anh em đéo tới quay mặt đi nào người quay mặt đi đi đi đi đi đi luộc ít đồ nào rồi giết luôn thằng nhóc này mày đưa cái đầu ra cho tao Nearly there. The portcullis is down. There's always a side entrance. Okay, alright. There! Let's get out of here. Come on. Go ahead. So kind of you, your highness. Thật tử tế thưa tiểu thư. Tối vậy. Ồ, oh, đồ đồ đồ đồ. Thơm ngon bổ dưỡng. À đồ. Thôi bị bắt à? Hết mẹ đá rồi. What? What was that? Ah. Headshot. I'm so glad to see you again. Ok. Mày thế hey, có túi đá ngay đấy. You look well. Yes, I was in a cage. Then there was a huge explosion. Boom! And then we went to Melly's house. She said lots of bad words. I heard that. And what about you, Lucas? How are you? Uh, can we talk while we run, or we can sit down with some wine and some roast chicken and wait for them to come and kill us? What do you reckon? You're right. Let's get going. The chateau shouldn't be far now. Let's go. Come on. It's not far to the aqueduct. Seems like we've been through some tough times. You don't say. You forgot to tell us about the Inquisition. You wouldn't have accepted the deal. The one where your friends are rich. We'll sort it out. Tell my brother that. ok let's go kết nạp được một thành viên cũ vào đội Nói à, đúng hơn là cứu được một thành viên cũ What's all this? An accident? An inquisition card? Ôi trời ơi, lại There chuột. must be things we can salvage from inside. Con mẹ nó. I don't see how we can get past. Suốt ngày oh, chuột. Misha, I have something for you. It's a byproduct of Ignifer. Luminosa. Trời mưa mà lửa, lửa vẫn cháy được ạ. Anyway, you'll see. Here, take it. Ơ kìa, cái gì đấy? alcohol and liver. Mix them together. Lại right. công thức mới. Throw it the rats. Boom. Lumino. Kìa. My eyes sting. Uầy. It completely destroyed đỉnh them. nhờ, bây giờ còn có cả mà quả thuốc làm khoát chết cả chuột nữa thì Lucas, the thì bọn chuột đỡ thịt đéo là được. Makes sense. The Inquisition cua rồi còn gì nữa Chỉ đạn 10 viên rồi ok chưa giờ thì làm sao một tháng nữa tiêu tiêu à, sương mù rồi kinh vãi nồi Finally, we're going to find out at last. I'll help you out. Các em. <laughs> Let's go with the yucky Hugo, it's aqueduct. Oh, aqueduct. Aqueduct. Nelly, where's your brother? I don't want to talk about it. Uh, à all, all right. Cái đá này. Wow. wow. Well spotted. Đây rồi. Đá đây rồi. Sẵn thế nhở? Come on, get up there. All right. <coughs> Ơ, ờ, không nhường thằng Lucas lên trước à? Cái đứa này lại leo lên theo luôn. What? Is that it? There's nothing leo lên đây á? Lucas, I... Don't tell me we've done all this for nothing. No, no, no. Laurentius was smarter than that. It's an alchemist's trick. Gold is born from lead. The door shall only reveal itself to the one who has the key. Something like that Những ừ. cửa chỉ hiện thị với người kêu chìa khóa Sao? Ở đây Được Khác Who's going first? Nice one. Hey, lần này đứa kia nhường mình vào trước này. We've come this far. That's my girl. Tìm đến kênh nước rồi. Tiến vào kênh nước. Ui. Cử động này đẹp thế nhở? Oh, Ui à. Động đá vôi luôn. Not bad. Is that the sea? No, it's water that's collected underground. Hey, there's a pontoon. Hình là to use đi place. Never heard we're on the right track. And the chateau? Where is it? Well, if you want to know, we'll have to get across first. Đây well done. Đỉnh phết à? mỗi tội là mấy mấy cái mấy cái nhũ đá này nó hơi bị copy một tí hơi bị copy paste một tí không làm khác nhau đi mấy Đây có bốn người à? Hai người kéo. Over to you, Melly. Hai người kéo sang bên này. Lucas, come and help. Để hai người qua bên kia, hai người bên kia lại kéo lại cái này. Yes. The water's green. Well, that's because there are a lot of things living in it. They must be very cold. Once, father took us to the lake at Tuv, and I slipped and <laughs> fell in the water. It was so cold, it made me cry. <laughs> I would have cried too cái thuyền Chelsea Cap thôi. Your boat away. Yes, you go get Should in. I get in? I hope they can swim. Lên thuyền đi. Hai đứa này phải Hold on There you go. Whoa. Sorry. I can't see any fish. Oh, that's because of the monster. What? A monster? Of course. The underground lakes are magical. Huge, ancient monsters hide in their depths. And watch out, they're very hungry. No, they're not. And if there were monsters, we'd see some big bubbles. <laughs> you got me. Mummy used to say that monsters are just those things... those things too. Just those things to which we have never given a name. She told me that too. I would quite like to see a monster, actually. Right, this is where we get off. Oh, it was okay. too quick. I know. But it's someone else's turn now. Bên này mới có một cần ạ. Chết mọa rồi. Hai chị em bên kia đợi một xíu nha. Mình lấy thêm đồ đã. Ta bỏ mẹ hai đứa kia bên kia luôn đi nhỉ. Thôi làm người ai làm thế. Người ai làm thế? A whale is big, you know. Yes, but a little one. Why not? A shy whale that doesn't want to show itself. It's shy because it's small, but I'm sure it's pretty. <sighs> Over to you. We're coming. Lên thuyền này. đây bố mày thả này. Ok chưa? It's all right. You can let go. Ok. Fine, I just Rồi, cho thằng nhóc đợi đây đã. I thought that Demetri and Hugo would die. I was scared. I forget it. It's all behind us now. But anything that takes my fancy at the castle is mine, all right? Fair enough. What were you saying? Things for grown-up ears. All right, let's keep going. <clears throat> Là dạ phải vâng, con kia à, mở khóa rồi. Not for long. Make some room. Chuyên gia ăn trộm đâu? Mở khóa đây em. Open. <clears throat> Đỉnh thực sự ạ. Uh, Millie thợ khóa. Of course. I hadn't missed them a bit. What is this place anyway? It's... No, oh, it can't be. have to see this from closer up. There. Bây giờ phải làm cho nó đu đưa. Pete. What, Lucas? Okay. It's a defense system. Like a castle. Like a rat, easy. That hanging brazier can slide the length of the trench. Lucas, that one, the other way. Slow down. Mm. à dồn hết bọn chuột này về một một bên dồn hết bọn bọn chuột này về một bên into the pits. We have to get to the other side. All right, come on. Oh, kịp rồi. Closed. Melly, can you open it? No. Maybe à. from the other side? Melly xuống dưới rồi. Thế thì mẹ mày thằng nào mở? Milly không mở được cửa này à? Phế thực sự. Tưởng Milly thợ hóa thế nào? Gì Rút cách mà Climb up, I'll help you. À, yeah. À, hai đứa cao phải đi sau bên này Và ờ, để sau một tí mới quay lại mở cửa cho hai thằng bé đi đồng kia Nếu không nhầm thì là như vậy Mình thiếu dây thế nhỉ bloody rats. Ok luôn. À dồn bọn này xuống hố hết. Rồi, đấy đấy. ok I'll take care of the door. Từ đẩy bọn chuột này. À, cái cửa kia không mở được. Rồi dồn bọn chuột này xuống dưới hết xong rồi để cho hai thằng nhỏ đi đường bên dưới Đấy, hai thằng này lùn quá không trèo được đường bên kia You can't fault their system. Very efficient. Let's go. Ờ. mở được cửa này à nha, bên này mới có thang. Vẫn phải qua bên này. Follow me. Of course. ném cho quả lửa xuống ờ, chiếc cũ hết đàn chuột Another door. <laughs> Maybe it's the right one. I just hope there are no rats behind it. Uầy, thế là cái cái cái cái. Ôi nhỉ. Melly, need a little help here. On my way. Come on. I'm starting to get fed up of all these doors. The castle! Whoa. It really exists. Chateau d'Ambroche. It's amazing. Sure. I had a moment of doubt, but that... That's the sort of alchemist legend I like. Come on, let's take a closer look. Let's go! Ui, một đống chuột. see how. Whoa! Did you see that? The lightning bolt. They're afraid of lightning. Let's ah. try it. Are you kidding? Can you do it, Melly? Yes. Phải phải phải phải căn khi khi khi trời sấm. À khi khi xét đánh. It's all good. Căn căn khi xét đánh thì mình sẽ ấy. Mình sẽ chạy qua. Tại vì bọn chuột nó sợ ánh sáng. Is that supposed to be the miracle remedy they talk about? <clears throat> Not very good. A good remedy is a remedy that stinks. Huh. right. That's good. Okay. Of course. có thể bọn chuột sao nó nó lại không à trên này mặt trăng rồi go go go go go Qua chưa? Ok đã. Never again. A building. Unbelievable. People used to live here. We're very high up. Don't worry, Hugo. now. It's far away. This is it. Come on, come on. That should help. They are. Not yet, not yet, not yet. Hey, hey, hey, hey. Fuck. gonna make it! Shit. Come on, I'll help you. Right. Is everyone alright? Did we make it? Really? We did. We vẹo với Look at it. Chateau d'Ambrage. Whoa. It's even bigger from here. Let's get in. Come on. Trời mưa rét vãi bìu. incredible. That tower over there, it's the living quarters. It must be several centuries old. It looks like it's dry, but there's a pit in the way. It's full of rats. Mở đây. It's another trap. Mở ra để chúng lút đồ nào. Con cu ly này. It's open. Oh, không phải à? đừng đi à? Từ mẹ, đừng chen nhau. Rồi, phải đợi đây. I'll be quick. I won't move. Để chị đi Peter check phát. À phải đi lên kia để điều khiển cái này. Nhưng phải đốt cái này trước. Bam. Ok. Follow me. Good, you can come. I'm right behind you. They all decided to meet here, it seems. So we can get the rats to move. Lucas, Hugo, stay out of the rain. We'll open up a path to the tower. All right. Come, Hugo. Ready, Melly? As long as we get them out of the way. ok, và đây ngồi đợi đây. kia thì cố định dưới này có một đống củi nhưng mà tại sao chuột nó lại không bu vào cái khu này nhở The brazier, Amicia. You can move it. Tôi phải bằng một cách nào đó điều khiển cái này đi chứ ở đây. Come on, the siege of Chateau d'Ambrage. Two girls versus thousands of rats. This battle will go down in history. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Look, they're moving. Đẩy đi, mình còn nhìn được. Ừ. Đấy, bây giờ phải lấy quãng này qua đây thì mới đốt được thuốc. It's all right. You can come. After you. Có hai thằng kia vẫn ngồi đợi à? Đợi mình làm gì ta? Đột cái kia lên nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh. Okay, la. à đây xoay để hey look at that oh à xoay để đuổi chuột ra bên kia ok well, I guess that's what the pit's for. <sighs> the brazier is coming back by itself. Bom một đống. Melly, can you get to me? I'm coming. Can't wait to get up there. Kìa đâu, đây hộ nào. Look at them. Swarming like nobles at the king's court. But it's our castle. <clears throat> right, those ones have to be driven into the pit too. Of course, they're on the wrong side of the brazier. Ah, đe để đốt đã. I'm gonna have to go down and see what's there. All right, I'll cover you with the brazier. Rồi nên em đã. kéo được Bọn chuột đấy nó tràn tràn ra Phải để cái này ở đoạn ngã ba À không, kéo ra hết Xong mình lại đi lên bên trên Em với luyện đùa bọn này xuống hết dưới này Nó mới đẩy xuống hết dưới cống Ô, oh, 어려 어려 어려 에리야 Ok, tôi vừa đi xử lý cho bố tôi ít vuốt. Rồi, ờ, quay lại chúng ta phải dùng con này chứ đúng không? Ở đây. Bây giờ mình phải đi xuống đây trước. Mà nhờ, nhờ con này đẩy nhờ con này đẩy, đẩy đẩy cái này để mình đi theo. Can you do it? All right. Okay. Wow! It could do with a bit of grease. <laughs> Would you rather be down here? I'm fine. I'm just warming up. I'm at the end. What do you see? More braziers. I can get up on the ramparts. Go on then. Right, right, right. We're going to make it. Hugo will be safe. We'll all be safe. Totally. bây giờ không trèo lên đây được phải đi qua đây trước à ok qua bên này trước đẩy bọn hết bọn chuột bên trên này xuống đẩy hết bọn bọn chuột bên trên này xuống dưới xong rồi thả cái kia là, là, là nó dồn hết bọn chuột về cái thành này nó sinh ra để, để lùa chuột rồi Thành này sinh ra để chuyên chuyên để lùa chuột rồi Á à, đủ Thế thì bọn chuột kia nó lại tràn vào À đây, lùa hết bọn này ra ngoài đã Nó bảo con kia thả ra Dồn hết bọn này về Về một bên là đường bên này sạch luôn phục on, luôn there you go into the pits with you yes perfect Well, that's done. The last sector now. I have to get back to the ladder. All right, here we go again. Have you done it? Yes. Are you all right, Hugo? Don't worry, the storm will drown out our voices. Soon we'll all get to see the tower. Yeah. Good luck. Bây giờ sáng tác ra một câu lùa như lùa chuột. ok kìa, vẫn sót một con ra ngoài kìa. À, sót không sao. ok kìa, con kia chạy đến đây rồi. Ờ, một con kia ờ, lỗi à? Ờ, oh, con nó không cắn à? Đây rồi, để mấy kênh nhau lên đây. Whenever you want. Hơi bị lắm chuyện nha. The bridge. We'd better Ê. lower it. I'll help you climb up. All right. And so, Misia the Amazon, and wow. Melly the Stealthy, đay the cái câu đó trước. Ok. You've read too many books. Đường thông hệ thoáng I... rồi. Come on. We still have to clean up the area down there. We're going to need the brazier from the ramparts. I'll cover you with this one. All right. I'm going down. uh, let's go. Uh, what is it? Nothing. It's just a crappy hood lever. Melly, you always know the right thing to say. It's going to be alright. Lure headshot down. You have a connection. Our castle. Imagine, we could all live here together. I'm more of a cellar girl, you know. How am I going to get up there? Yeah, the damn rats are everywhere. Cầm, cầm, cầm lửa ra cái đốt à? à cầm lửa ra kia Very funny. À? Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Lửa ơi đừng tắt Lửa ơi đừng tắt Lửa ơi đừng tắt Lửa ơi đừng tắt Rồi let's go baby Bọn chuột này hơi ngu nhỉ Rồi đường qua bên này rồi dồn hết bọn chuột về bên này là được xuống hết bọn chuột từ đầu cái này con kia thả ra hơi bị loằng ngoằng This is how you conquer oh, a castle. Lại quay về Đằng sau này làm làm no, một lần nữa. Not in my version of the story. Bây giờ con bây giờ con kia có có ba cái cầu thông nhau rồi thoải mái nó tự chạy rồi. Come on. Come on, we're almost fucking there. <laughs> And with these noble words, they readied themselves to recover what was rightfully theirs. A home. Trường này khá phức tạp nhỉ. Come on, I'm sure there's a cellar for you here somewhere. Amicia, not that simple. You don't know me. Mm-hmm. All right. I understand. Được rồi. Được rồi đi thôi. No, no, no! Loose the dragons! <laughs> Come on, back off, you bastards! Retreat before Amicia the Amazon and Melly the Fury! What? hết the Fury! I told you you didn't know me. Thồn Nhúng nhúc một bọn dưới luôn này Bọn này à, nó ăn thịt nhưng mà nó lại không ăn thịt đồng loại The castle saved our lives. Yes, Laurentius was right. To celebrate our victory, would you mind if we get out of the rain, please? Right. To the tower. ok, vào trong tháp thôi. Yes. Lùa hết bọn này bọn cống rồi. It's huge. We'll have time to explore tomorrow. This is our home now. Mà bọn này cứ chạy mấy ngày mấy đêm không ăn gì luôn. Chỉ có đi lẩn trốn bọn lính và bọn chuột thôi. Thế mà vẫn sống được ạ. Ác thực sự. Trường tám mái nhà rồi. Ù. Trời sáng lên phát mà thấy lâu đài đẹp thực sự ạ. You're having a bad dream. Uh, you Are you awake already? Yes, I found lots and lots and lots of things. Come and see, you'll really like them. <clears throat> Nào xem trong cái phòng này có gì loot được không? What's that noise? It's Lucas. Follow me. You'll see. Right. Từ từ. This will wake me up. Hopefully. Follow, follow me thì cũng phải từ từ. Vào trong này đẹp nhưng mà nặng quá anh em ạ hơi lag hơi lag một xíu we've got a lot of work to do cái này chắc chắn phải có đường vào oh yes the things we found this will stop us losing them in all the mess ừ, rơi thành đá một ít vải đống lửa tàn we'll have to patch up these straw mattresses Cồn quá mệt để đây mệt quá chưa kịp lút cái gì cả rồi có dụng cụ rồi update nào thấy nhỏ <sighs> not bad not bad at all chất dưỡng lửa chất ăn mòn này chế tạo sau được tôi cần thêm dây I'd better stay with Hugo. Không đi ra ngoài kia được. ngoài kia có gì ấn nhưng mà thôi. Follow thằng em xem thằng em nó có gì nó cho mình bất ngờ nào. instead of complimenting it. À, này đi xuống dưới hầm. Lucas! Oh, there you are. Sleep well? Not a wink. This laboratory is in bad shape, but it inspired me. I'm on the brink of completing the great work. And you, you can help me. Oh, yes, yes. What do we have to do? Amicia, I need the file from the left-hand table. Uh, all right. On me, on me. What can I do? We need light for the last step. Hugo, go get a candle. I can do that. Oh, I, that must be it. Đây rồi, lấy được đồ Alchemist lived here. Maybe Laurentius too. Here, anything else? Uh, yes, a concentrated laurel sap. It's just behind me. I'll get it. What's a great work? Can I eat it? It is the elixir that will illuminate your path, a beacon for the bearer of the macula. It came to me during the night. Rồi sao nữa? Ôi, đây còn nhiều đồ ấy lắm nhở? À đây, mình chế tạo bớt đi. Mình nhặt tiếp. Chế tạo cho full đi. cồn ở đây lấy thêm một lọ này cho nó that's it <clears throat> here good hmm. so the angel's tear the pinnacle of alchemy the elixir Hugo wow the great work uh, oh, không xem thằng này đủ rồi to do that. Uh. It doesn't matter, Lucas. Perhaps we uh, should let you rest, right, Hugo? Well done, Lucas. You're a sorcerer. Amicia, come on. I'm coming. Thiếu cồn quá. Lưu hình quá nhiều. Amicia, where are you going? It's all right. You can come. Where does that lead to? À, đường này dẫn xuống dưới. Thế bây giờ thằng em dẫn mình chạy đi đâu đây nhỉ? Quay lên trên. By the way, have you seen Melly? No. Uh, she's... Maybe she's already gone. Oh no, wanted to say goodbye to her. Rồi, thằng em đâu rồi? Cút đâu nhanh vậy? Không có tool, không không không, không dùng được ở đấy. À, nó đòi ra ngoài này à? Đây nào có một cái cửa nữa này. Không mở được rồi. This castle must have been empty for centuries. Ôi rồi ôi, còn hét. Come on, Amnesia, let's both do it. Tí có người đến thì nồi giả. Lucas will be happy. Ngon luôn. Inventory. Ta tìm được ba thứ. Trên 11 quả. Còn một loài hoa. Wow. <laughs> Having fun, are you? Hello. I'm sure the Inquisition are too. Melly, <clears throat> we thought you'd gone. Come on. We need to talk. Cái chỗ hôm qua này. Bọn chuột bị dồn hết xuống dưới dưới cống kia rồi thì ấy à. Trời sáng này chết hết rồi à? What's the matter? This castle is a ruin. Ah, that's exactly what you need. Whoever built this place really didn't want to be fucked with. Be good and you'll be fine. So, you're going to find Arthur? If I can help, he's my problem. You heard what I heard. Those Inquisition dogs took him to the Bastion. I know where to look. I'll find him. Amicia, look! Listen, with Hugo, it doesn't look easy, but believe me, it's worth it. He will save you. They always end up saving us. Even if, you know, brothers. Sometimes you just want to kill them. The Simba is Amicia. I believe you. Anyway, don't leave without saying goodbye. <laughs> As if that was my style. Amicia, please come. Yes, Hugo. What did you find? thằng kia cứ đòi mình Ra đấy nhìn Anna, gì à, nhỉ? It's the drawing. What drawing? The one in the dining room. I'll show you. Come on. I'm following you. Kiểm tra biểu tượng trong đại sảnh. Đâu? Cái gì? Có cái quần què gì? Ồ, oh, biểu khám phá cái này nữa. Đi từng nơi một. Look, it's the same symbols. You're right. Ở đây. Alchemist coat of arms maybe? Have you seen the tree? The tree? Come on, over here. Uầy, thông minh vậy. Nó nhìn ra kia xong nó nhìn vào hình này nó thấy giống nhau luôn mà. Ở kia có ba trụ ở giữa, bắc cầu ở đây cũng thế. <laughs> Come back. Where are you going? Nào đuổi bướm bướm xong rồi rơi con mẹ xuống hố bây giờ. Tựa này có hình cái cây này Amicia? Đây là dây chuyền của Satoknya na ya. Satok I'm sorry. I'm sick. No, no, no. Ui, Mạch máu, gân máu nổi lên kìa. Listen, we are going to find a way to cure you. And there's Lucas and Melly now, you know? Lucas, come see the butterflies. Looks like someone's having a good time. <laughs> getting bigger. <laughs> yes. The macula is spreading through his blood. The books say there are several thresholds in the process, and at each threshold, the carrier may be lost. How much time do we have? Very little. Hugo is nearing the first threshold. My master and your mother were trying to slow the process down. But how? What were they doing? They were working on a very complex elixir that would allow him time to prepare. And do you know how to do it? I don't have their knowledge, but their work was inspired by a forbidden book, the Sanguinus Itinera. So perhaps with the book? I'm afraid not. The Sanguinus Itinera is dangerous. It is sealed, together with other works, in the university basement. Just getting there would be near impossible. Suicidal, even. Normally, yes. If we take advantage of the current chaos, we might have a chance. I know the place. It's in town, not far from where they keep my brother. If you're ready to take that risk, I can help you get in. Oh, Thank you. right. i I'll get my belongings together. Meet me inside when you want to leave. In that case, you'll need some equipment. I'll get it ready. Hugo, I'm really sorry. I need to leave. Don't worry. I'll stay with Lucas. Good. I'll be back oh. soon. Đi với thằng kia theo bỏ bỏ thằng này ở đây à? Ngon. Ngon rồi. Bỏ đi theo dai rồi. Father, mother, you'll always be here with us. Ra chỗ cái cây này, nhìn được ba cái trụ kia. Cửa này không ra được. At last. All right, come on. Here. And one last thing. Laurenti has told me once that there are roses scattered along the path to the book. So keep your eyes open. Roses. All right, we will. Bọn chị nhớ rồi. À, thế hai đứa này đi cứu em trai đứa kia. Để tìm cuốn sách, còn thằng thằng Lucas và thằng Hugo ở ở lại thành. Chương 9 dưới bóng tường thành. The first rule of survival is hidden between the legs. Wouldn't the head be quicker? You're way too soft. Shh, there are the town ramparts. Ok và vừa rồi chúng ta đã chơi xong chương 7 và chương 8. Bây giờ tiếp theo chương 9 là dưới bóng tường thành thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ ấn like và subscribe kênh để nhận được ờ, thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé còn thì uh, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của tựa game ờ ờ ờ ờ ờ gì nhỉ hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của tựa game này bye bye